Chúc mừng năm mới 2023, BO Studio giảm 15% cho tất cả các combo icon YouTube Pro từ ngày 11 tháng 1 đến ngày 31 tháng 1. Rồi, bây giờ Linh sẽ hát cái icon BCK 200 à, với Project Autotune à, một bài hát tặng cho mọi người nha. Chúc mọi người có một năm mới bình an, sức khỏe và thuận lợi trong công việc nha. Năm cất tôi đã làm gì cho người sinh ra tôi Năm qua tôi đã làm gì cho người yêu thương mình Năm qua tôi đã làm gì cho người nâng đỡ tôi Phần năm qua tôi đã làm gì cho những mối quen thân tình Giờ là lúc nhìn lại xem một năm vừa trải qua Buồn vượt thế nào, có giận hơn có thứ tha hay lòng hay thất vọng, trưởng thành hơn hay vẫn ngây ngô Như lúc ban đầu là như thế nào Dù mọi điều đã có ra sao Chỉ cần ngoảnh lại Một nụ cười vẫn nở trên môi Thành công thất bại Chỉ là chuyện năm cũ thôi Đón chào năm mới Năm qua tôi có được gì Sau những lần rong chơi Năm qua tôi có được gì Sau những bước chân rồi bơi Năm qua tôi có được gì Sau những lần chia tay Và năm qua tôi có được gì Sau những phút giây quay lại Giờ là lúc nhìn lại xem một năm vừa trải qua Buồn vượt thế nào có dần hơn có thứ tha Ai lòng hay thất vọng trưởng thành hơn hay vẫn ngây ngô Như lúc ban đầu Dù là như thế nào dù mọi điều đã có ra sao Chỉ cần ngoái lại một nụ cười luôn nở trên môi Thành công thất bại chỉ là chuyện năm cũ thôi Đón chào năm mới ok à, âm thanh nãy giờ mọi người đang nghe là thu âm một lần từ đầu đến cuối ha và mọi người liên hệ fanpage hoặc là hotline 0926464549 hoặc tham khảo thêm trên website nha xin chào và hẹn gặp lại mọi người chúc mọi người có một năm mới thành công nha